video này không thể nói những bạn ít tiền như mình tại vì tất cả những chai nước hoa sắp sửa giới thiệu đây đều giá tầm 5 triệu, 6 triệu, thậm chí 7 triệu có những cái chai nước hoa tầm 40 triệu của nhà này à, anh em thì xem cho vui thôi mình cũng không có tiền mua đâu hai xin chào mọi người quay trở lại kênh của mình Trước tay đây đang là một cái hộp đầy nước hoa của nhà Frederick Mill Đấy, hay gọi là M Mình không nghiêng được hết tại vì sợ rơi, vỡ mất cái hộp này mình được bạn Hoàng Hiệp tài trợ cho mình nên là những bạn nào đang quan tâm đến những sản phẩm của nhà M này thì có thể tham khảo đường link Facebook của bạn Hoàng Hiệp phía dưới và nếu thấy video của mình hay thì đừng quên like, share và donate cho mình để có thể cũng theo đường link một ảo ở phía dưới luôn nha Wow và ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý các bạn nam năm mùi hương của nhà SM này Đây là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó khá là đa dụng, nó khá là dễ dùng và cũng thể nó có những cái màu rất là riêng Tại vì cái nhà này thì họ có rất là nhiều sản phẩm và cái thứ hai đó là giá của nó khá đắt ừ. nên là nếu chờ để các bạn thử hết thì cũng rất là lâu và không có đủ điều kiện tài chính mình là một thằng khá là may mắn được thử hết tất cả những sản phẩm của nhà M này rồi nên là ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn năm lựa dành cho nàng mà các bạn nên thử qua của nhà M này chúng ta sẽ bắt đầu ở trong giới nước hoa thì ta hay gọi vui cái thương hiệu Philip Mill này đó là Hollywood của nước hoa nơi mà rất nhiều những perfumer tài năng nổi tiếng đến làm mùi và họ không bị phụ thuộc vào cái vấn đề kinh tế phải làm để bán chạy mà họ có thể thỏa sức sáng tạo và cái mùi hương đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới đó là vetiver extraordinaire đây một cái mùi hương cỏ hương bài thì với mình cỏ hương bài là một cái nốt hương không hề nịnh mũi không phải dành cho những newbie và còn thường có xu hướng làm bị tối quá đất quá hay là bị thăng quá tại vì cái nốt hương cỏ hương bài là một nốt hương rất là nam tính nhưng mà ở đây thì lại là một cái vấn đề hoàn toàn khác khi các bạn xịt cái mùi hương của vetiver extraordinaire này ra thì các bạn sẽ nhận được một cái vai có phần khá là giống với chai nước hoa tăng cơn hoa của nhà Lalique nhưng mà nếu mà bỏ một số tiền 4 5 triệu ra chỉ để mua một cái mùi hương giống với một chai nước hoa khá là thành công ở phân khúc một triệu đồng thì liệu nó có đáng hay không thì mình phải nói rằng là nó hoàn toàn khác nó chỉ giống khoảng tầm 20 30 30 phần trăm ở cái nốt vetiver thôi các bạn xịt vetiver extraordinaire này ra thì các bạn nhận được một cái nốt hương khá là tươi và phách đến từ sai trực một chút ngọt nữa đến từ gỗ vetiver và khi sai trượt dịu xuống thì các bạn sẽ ngửi thấy một cái nốt hương cay cay ấm ấm đến từ gia vị tất cả ở trên cái nền hăng hăng của vetiver và cái độ biến chuyển mùi ở đây giữa các nốt hương ấy nó khá là mượt mà và về sau cuối cùng thì nó sẽ được thêm bằng một chút xạ làm cho cái mùi hương có phần mịn hơn và vetiver rất là dễ ngửi nên là với mình đây là một cái mùi hương sáng và rất là dễ chơi cho những bạn nào newbie muốn tìm hiểu cái nốt hương vetiver này có chăng thì cái điều mà mình hơi lăn tăn một chút đó là về giá và cái độ bán quả của chai hoa này thì nó quả hương khoảng tầm nửa cánh tay và lưu hương trên năm mình khoảng tầm 7 và 8 tiếng vì cái độ hỏa hương và cái độ bám hương như thế và cái mùi hương nó khá là mịt màng nên là mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp vào thời tiết ở trong Sài Gòn khi mà tráng nắng chiều mưa hay là Hà Nội những ngày xuân hè thu còn nếu mà mùa đông sẽ và hơi yếu một chút và em này thì phù hợp những bạn nam theo đuổi cái phong cách kiểu chững chạc kiểu ăn chất mặc bền điềm tĩnh mùi hương này chắc là tầm bạn nam tầm 23 đến 25 tuổi theo đuổi phong cách như vậy thì các bạn nên thử qua vetiver Xtraordinary này, này ở vị trí số 2 đó chính là Fine Lover một cái tên rất là thơ mà ban đầu mình rất là trông chờ trên hoa này là một cái mùi hương ngọt sexy quyến rũ nịnh mũi nhưng mà khi mình xịt ra tất cả nó hoàn toàn ngược lại các bạn xịt cái mùi hương các bạn nhận thấy một cái nét xanh lắm xanh nó không phải đến từ lá mà đến từ cành từ cây nên là nó sẽ có phần hơi tối một chút gia vị ấm nhưng mà cái gia vị đây chỉ được thêm vào thôi còn cái vị xanh nó vẫn sẽ là chủ đạo và cái mùi hương này nó cơ bản là tối và khá là mát và mình không thích cái nốt hương này ban đầu tại vì nó không như mình mong chờ nên là mình đã nói bản thân là mình sẽ không thử lại nó nữa nhưng mà rất là vô tình mình đã đi chơi rất là nhiều dịp với những anh em thì anh em mà thôi anh thử lại đi và thật là mình đã thay đổi quan điểm khi mà xịt em nó đến lần thứ ba lần thứ tư về sau thì ờ, mùi hương này nó sẽ có một chút ngọt nhẹ từ gỗ và cái ngọt ở đây thì nó không đơn giản như những cái mùi ngọt kiểu kẹo kiểu bánh kiểu vani mà nó ngọt có một cái nét hơi chua hơi đắng nó rất là lạ và cái mùi hương này chắc là phù hợp với những anh chàng theo đuổi cái kiểu là ít nói kiểu hơi kiểu bí ẩn lạnh lùng một chút và mặc cái những chiếc măng tô đen quần âu đen mặc kiểu cả cây nó tối màu nó đồng nhất với nhau và nó đã theo đuổi một cách hơi kiểu vintage hơi kiểu cổ điển một chút mùi này thì mình khuyên là các bạn là không nên đưa lên ngửi thường xuyên mà chỉ để nó thoáng qua mũi thôi nó cũng như kiểu mấy anh người pháp ấy chắc là kiểu nghe thôi đã thích rồi mà nhìn thấy từ xa thì đẹp ngay rồi gần thì chắc là không biết như nào mình nghĩ rằng là chắc là cũng giống người Việt Nam thôi mà và em này thì phù hợp với anh chàng tầm 25 tuổi đổ ra và độ bám quả của mùi hương này thì với mình thì thấy rằng là nó có phần hơi kém một chút khi mà trên da mình khoảng tầm 7 8 tiếng nó có mùi hương tối và dày như này thì có lẽ hơi kém và độ quả hương nó mức độ trung bình thôi nên là mua thì anh em nên cân nhắc thử kỹ với file lover này thử kỹ và thử nhiều dịp khác nhau và dành thời gian và phải thực sự thấy rằng là em nó sẽ có một cái độ hấp dẫn riêng thì các bạn mới nên mua còn không thì đừng phí tiền chỉ vì cái tên rất là thơ này và cái điều cuối cùng với Friend Lover này đó là ngoài cái giá tiền đắt và cái độ bán quả hơi kém một chút thế này các bạn nên cân nhắc xịt vào cái thời tiết tầm dưới 25 độ nha đừng nóng quá xịt em mày có lẽ hơi ngốt đấy hè của em mơ thì chúng ta xài gì Bicarit Konichi sẽ là câu trả lời tốt nhất cho các bạn đây đó khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy mùi cam đắng và nếu như chưa biết cam đắng như nào thì các bạn cần hình dung một chút vỏ chanh vỏ cam vỏ chanh chanh xanh rồi cái vị ngọt rất đặc trưng từ cam một và một cái chút đắng như kiểu các bạn cắn phải cái hạt những cái quả cam hay là những quả chanh vậy và cái mùi hương này thì thực sự rất là phét rất là tươi rất là sáng về sau thì các bạn sẽ nhận thấy là cái mùi đắng nó sẽ dịu xuống và cái vị ngọt của cam sẽ đẩy lên cái vị ngọt của cam ở đây thì nó không bị cái xu hướng là làm kiểu bột quá như là chai Atelier Colony ở ờ, Orange Sangui hay là nó không bị ngọt cái theo cái kiểu hóa học uh, nhân tạo đến những chai nước hoa như kiểu Mancera những cái thứ mà ngọt ở đây thì về sau nó có chút mềm mại bởi thêm vào bởi hồng và cái mùi hương này cơ bản là rất là dễ sử dụng rất là nịnh mũi với cái độ bám tỏa của em nó thì phải nói rằng là đây là một cái mùi hương xoay trượt rất là tự nhiên và các bạn sẽ nhận được cái độ tỏa hương mà tầm được cánh tay thôi rất là nhẹ nhàng và cái độ lưu hương tầm 6 đến 7 tiếng một cái độ lưu hương rất là tốt cho một cái vai mùi xe chích và đây là một cái mùi mùa hè của nhà FM và bạn nên thử qua ở vị trí số 2 chúng ta có một cái tên đó là Most Ravager một chai nước hoa yêu thích của GD gọi là Signature Sen của GD một ca sĩ rất là nổi tiếng Hàn Quốc mình thì không biết ca sĩ này mà anh em không cảm này người yêu mình có bảo là ca sĩ này kiểu nổi tiếng ở toàn thế giới luôn nhưng mà khi mà mình đọc qua vài review và nói rằng là mướt ở đây trong chai nước hoa này ấy, thì nó có xu hướng làm kiểu bẩn kiểu dơ giấy kiểu animalic wow mình kiểu ui trời ơi chắc không thử cả tại vì mũi của mình thực sự là không thở những cái mùi quá là nặng đô như vậy nên sau khi đọc vài thông tin là những cái phiên bản mới của chai nước hoa này thì nó đã hiền hơn đã dễ ngửi hơn nên là mình đã ngửi và đấy em nó nằm ở trong những chai nước hoa mình đi comment cho nam khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ thấy một cái mùi ngọt ngọt rất là lạ đến từ gỗ chắc là như vậy cùng một chút mật ong hơi kiểu khô và mùi thơm rất đặc trưng của lavender nhưng mà lavender ở đây thì không có cái xu hướng làm buồn nhá và rất nhanh thôi cái vị ngọt lại biến mất các bạn có nhận thấy cái mùi chua cay có phần hơi ướt nhưng mà nó lại bị làm đẩy theo cái xu hướng kiểu hơi kiểu cháy cháy khô khô wow mình kiểu ngửi đến đây phát mình kiểu wow sao cái mùi hương này nó có thể biến chuyển hay đến như vậy dry down thì các bạn nhận được một cái mùi vani kết hợp cùng uh, gọi là một chút uh, bột bột bột đến của lavender quả hương ban đầu nhưng mà nó lại không bị xu hướng đồ ăn nhá vani ở đây không xu hướng đồ ăn mà lại có cái xu hướng làm theo cái kiểu son phấn của phụ nữ ấy. đó đó là một cái hay nữa mình muốn nói tới và cái mùi hương ở đây thì được làm tròn trịa nó không quá kiểu nồng son phấn hay là nó không quá kiểu bột quá nó được làm rất là tròn trịa rất là thích mũi và thực sự càng về sau mình ngửi mình càng mê em nó và với cái mùi hương này nó làm mình liên tưởng đến những cái hình ảnh của những người đàn ông kiểu cá tính có gì đó hơi kiểu lộc dị một chút và có gì đó kiểu hơi kiểu khó chịu khó hiểu kiểu biết lựa chọn những cái gì mà chỉ có mình có thôi và cái gương này thì chắc là xài vào những dịp như kiểu giáng sinh ở ờ, những cái mùa đông kiểu giáng sinh ngồi gần gũi bên gia đình hay những ngày lễ tết này hoặc là những bạn ờ, cần ngồi trong những cái không gian nó yên tĩnh một chút nó các bạn kiểu ngồi kiểu trầm ngâm ấy mùi xịt mùi này chắc kiểu hết tầm luôn và mùi hương này nó lưu trên da mình tầm 8 đến 9 tiếng khá là ok nhưng mà cái độ tỏa hương thì nó rất là kiểu skin sen thôi sau khi bạn xịt ra thì các bạn một lúc sau thì nó chỉ thoáng thoảng thoáng thoảng đến da thôi và mình nghĩ là một cái mùi hương kiểu cái, cái kiểu hơi kiểu cả tính lập dị như vậy thì cũng nên không nhất thiết là phải sâu là thấu thấu mọi người mà nó kiểu skin sen như vậy là rất hợp lý và chúng ta đã đi qua bốn mùi rồi sai trượt có rồi gỗ có rồi vetiver có rồi chơi một chút hoa nhá mình là một thằng không thích hoa cho lắm nhưng mà khi mà thử hoa ở trong ờ, Lilabo B2122 và hoa của FM này thì phải nói rằng là mình phát hiện ra mình thích hoa cam vãi trường và trên hoa ở vị trí số 1 là Colony Inilemi đây đọc hơi uh, ờ, fail một chút tại vì đây là tiếng Pháp mà mình cũng không giỏi khoản phát âm cho lắm ấy và khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi sai trượt rất là rõ ràng cam chanh này rồi mùi hoa cam mùi hoa cam rất là rõ nhưng mà hoa cam ở đây thì ban đầu nó chỉ thoảng nhẹ ở phía sau thôi cái thoảng nhẹ ở đây nhá nó không phải là mùi nó nhẹ mà nó chỉ ở làm nền ở phía sau nhưng mà cái mùi hoa cam như kiểu các bạn dí thẳng cái hoa cam ở mũi nó rất là nồng nàn chứ nó rất là dày chứ nó không bị kiểu phụt qua như này mà các bạn dí thẳng vào mũi và về sau thì cái mùi xe trượt nó dịu xuống thì cái mùi hoa cam làm chủ đạo và càng về sau thì các bạn thấy là cái mùi hoa cam ở đây nó phần mịn màng những thứ thì ở đó là nhờ một chút thêm xạ hương và với mình thì đặc biệt mình thích ở trên hoa này đó là hoa cam ở đây thì không bị làm quá là sát hay là nó không bị làm quá là tối hay là bị animalic những thứ bởi những cái nốt hương thêm như là hoa nhài mà hoa cam ở đây rất là tự nhiên dày và đặc biệt là độ bản quả rất là tốt nói là nghe một điều thế các bạn thấy một mùi hoa cam nào mà lưu ở trên da tầm 8 đến 10 tiếng nhá đây em này trên da mình 8 đến 10 tiếng luôn mà mình vô cùng vô cùng thích khi mà BA122 hay là Tom Ford, Leoni, ờ, Fotofino các thứ nó chỉ tầm 5 tiếng là, là nó biến mất rồi và em này thì nó sẽ làm mình liên tưởng đến cái hình ảnh kiểu